Hello mọi người, lại là Hà Nội BFT Travel đây. Ngày hôm nay em sẽ giới thiệu với mọi người một lịch trình 3 ngày 2 đêm vô cùng hấp dẫn tại Đà Nẵng, Hội An. Mọi người đoán xem chúng ta sẽ đi đâu và làm gì? Hãy cùng mình khám phá nào. Ngày đầu tiên chúng ta sẽ khám phá Bà Nà Hill. Đây là địa điểm mà các bạn có thể trải nghiệm không khí xuân hạ thu đông chỉ trong vòng một ngày. Đặc biệt các bạn được ngồi cáp treo dài nhất thế giới gần 6.000m, tham quan vườn hoa, hầm rượu, chùa Linh Ứng, Thích Ca Phật đài Ngoài ra các bạn còn được check-in sống ảo với cầu vàng bàn tay khổng lồ tuyệt đẹp. Đến buổi chiều chúng ta sẽ tham quan làng Pháp và thiên đường vui chơi Fantasy Park, sau đó có thể tự do tắm biển ở Mỹ Khê đến ngày thứ hai với lịch trình là Cù Lao Tràm, các bạn đi tàu cao tốc tham quan Cù Lao Tràm, sau đó có thể tham quan chùa Hải Tạng với hơn 400 năm tuổi, âu thuyền, khu vực tránh bão của ngư dân và các lăng miếu cổ, đầu giờ chiều thăm khu bảo tồn biển tại bãi Bắc, Hòn Dài và tham quan các hoạt động lặn biển tham quan phố cổ Hội An. Trên dòng sông Hoài, mọi người có thể tham gia hoạt động thả đèn hoa đăng để cầu nguyện cho người thân và gia đình. Ngày thứ ba chúng ta sẽ đến với Ngũ Hành Sơn, tuyệt tác về cảnh quan thiên nhiên mà tạo hóa đã ban tặng cho Đà Nẵng. Cuối cùng, mọi người hãy đi mua sắm tại siêu thị đặc sản miền Trung. Cảm ơn mọi người đã xem, nhớ like và follow giúp mình nha.